giàu không có con trai sinh một chị con gái để nữ hài của đảm đang nhà mấy giàu có cô gái đẹp rõ ràng có cô gái đẹp để còn đang đi kén chồng chả mấy tham ông ký ông chồng kén người rẻ mà làm tiếng trông mong cái của nhà này hương trừ xoa và làm biếng trong tay anh đại lười khen mấy thay thời làm biếng lạ đời cả nước nam trôi kén mãi được một người như vợ chồng kết mối đẻ từ mảnh mà khăng khăng nhà mấy giàu đương thì thôi lúa tháng năm đêm thì cái trọng ra để mời anh chàng rẻ quay ra năm trời nắng thì như đốt anh hòa anh không vẫy tay đói mấy già không thèm đuổi bằng rồi hai chân anh dậy mới lên đành đạch cái miệng không ôi mà gà đi soi thì sân chết ầm thấy thì giời mưa to quá chàng rẽ nằm lì ngoài sân ông mấy ta rồi gặt ở đồng gần thấy trời mưa to quá ông bà máu chân chạy ra về về đến nơi khóc ướt nhẹ nhè chung ra vẫn thấy thì chàng rẻ nằm ngáy khè khè ngoài sân không cần hai vợ chồng ta già lõm khoảm để cố khinh anh sẽ vào kéo mây mà rời mũi tôi tuột tăng rẽ xuống ao hai vợ chồng phí hại biết rằng bao bạc tiền chàng sẽ sướng bằng tiên phòng trò bà thì mẹ vợ đi em cơm đến nơi vàng còn mấy như thời cái tội anh vào ra ngồi anh lê anh sẵn để vỡ ba cái anh hè đem mấy hương thời tiết tiền định mà suy giữ người lười như thế có làm gì ăn nên đi ăn